Hello, mình xin chào tất cả các bạn đến với video của mình và video mình này mình sẽ làm về về vở nhạc của Kim Lân và chi tiết tiết nghệ thuật về bát bát cháo cám. Đầu tiên là và vợ nhạc của Kim Lân thì là một tác phẩm văn học chạm được đến trái tim người đọc, không phải là những trang viết có ngôn từ trau chuốt mượt mà dùng từ đắc địa. Kỳ thật một tác phẩm có thể khiến người đọc thấy thật ngấm phải là tác phẩm có những chi tiết đắt là điểm sáng thổi bùng lên chủ đề tác phẩm Nam Cao đã đưa chi tiết bác cháu hành đầy tính nhân văn trong truyện ngắn Chí Phèo và Kim Lân đã rất thành công khi đưa hình ảnh nồi cháo cám vào trong tác phẩm Vẫn giữa nạn đói năm 1945 đang hoàn thành chi tiết nồi cháo cám trong truyện ngắn vợ nhạc có thể xem là đầy dục ý ký nghệ thuật và giàu tính nhân văn. Vợ nhạc là một truyện ngắn tái hiện lại cảnh cảnh cuộc sống cần cực khe thảm nhưng không bế tắc của những con người sống ở nạn đói năm 1945. Lâm Kim Lân đã khắc họa thành công hình ảnh bà cụ tử, anh cô chàng, vợ nhạc, nhạc và là nhân vật thị đó. Đó. À, và hơn hết chỉ có một tin tiết nhỏ được trao cám ở giữa chuyện đường dường như ta thấy được cảnh cao trào đã khổ đến tận cùng và những tình yêu thương và lòng bị tha của người mẹ mẹ ngưỡng cao nhất người đọc khi khi gấp trang sách là sẽ ám ảnh bởi chi tiết này cảnh tượng đạt đó năm 1945 dường như hiện diện ra ngay trước mặt tác giả đã rất khéo léo để lựa chọn chi tiết nồi cháo cám và câu chuyện nhặt vợ vợ của anh cô chàng thời điểm này nói lên tất cả nỗi cơ cực dường đường cùng của những nạn nhân năm 1945 và cũng qua đó đó mới thấy được tình thương yêu bao la vô bờ bến của người làm mẹ giữa cái đói đói nhưng tình yêu thương vẫn không bị mai một một nó vẫn luôn bùng cháy chỉ là đôi lúc ngấm chảy trong người nồi cháo à, dạ. người à, đầu tiên là nồi cháo cám không phải xuất hiện trong bữa ăn bình thường mà nó xuất hiện hiện ngay cả trong buổi sáng hôm sau sau buổi sáng đầu tiên của lễ ra mắt con dao đang đang nhẽ ra như bà cũng tới đã nói kẻ ra làm được nhâm ba mâm thì phải đấy nhưng mà mình nghèo quá cũng phải chấp nhận vì lúc này cái sự tình khốn khổ nghèo đó giữa năm 1945 này thật khiến cho người ta phải nghẹn ngào hai là người người người đọc sẽ thấy được rằng giữa cái đói nghèo cùng cực dân tình mẹ vẫn luôn bất diệt luôn vĩnh cửu không bao giờ thay đổi bởi lý rằng cho trong suy nghĩ của bà cục tử thì ai giàu ba họ ai khó ba đời nên bà vẫn luôn vạch ra trước mắt của hai đứa con một vị cảnh tươi sáng nhất thứ hai là là bữa cơm đón đón dâu giữa nạn đói thật sự rất thê thảm giữa cái mẹt rách có cô có một đặt một chùm rau muối thái rối một đĩa rau đĩa muối ăn với cháo nhưng cả nhà đều ăn rất ngon lành cái không không khi nói bao trùm nhưng ai cũng biết ai cũng nén trong lòng không bộc lộ ra ngoài lần đến ra ngoài điều đang nói hơn hết là trong bữa cơm ngày đó là tâm trạng bà cụ tử khác hẳn bà không rủ như mọi ngày bà kể toàn chuyện vui nói toàn chuyện hay đây có thể là xem là sự diễn biến tâm lý đột ngột của người đàn bà nghèo khổ khổ người mẹ này này tuy nghèo khó khó một đời nhưng rất biết cách chiều con với lại nhà lại có thêm con cô con dâu mới giữa cảnh lúc nghèo nghèo đó truyền miên miên có thể nói những lời bà cụ tử tử nói đều rất gợi mở trong một tương lai tươi sáng một con người và trong đất nước thứ hai là nhân có một chi tiết chuyển biến biến để nhấn mạnh hình ảnh nồi cháo cản khiến cho người đọc không kìm nổi xúc động bà lật đật chạy xuống bếp bếp lễ bể bưng ra một cái nồi nhóc lên nghi ngút bà đặt bà bà lão đặt cái nồi xuống bên cạnh mẹt cơm quầy cầm cái môi vừa khuấy vừa nói sau đó chính là lời thoại của chính bà cục tứ lời thoại chân thật nghẹn ứ ở trong lòng mình nồi cháo cam ấy chè khoáng ấy đấy ngon đáo đĩa và cám đấy mày ạ à, xóm mình còn có khối người không có cám mà ăn đấy chứ một chi tiết thật đắt giá Giá một chi tiết gợi lên cái đói, cái nghèo đến cùng cực mặc dù ăn cháo cảm nhưng ba mẹ không cho cho không than hay chê trách ai cũng ăn rất ngon lành bởi đây là nồi cháo yêu thương, nồi cháo đông đả tình mẹ và nồi cháo của sự yêu thương và lòng vị tha. Thứ hai là ý nghĩa về nồi cháo cảm cảm là đầu tiên là đối với gia đình chàng nồi cháo cám là món ăn Su Tăng đi con nói là món ăn duy nhất duy nhất của của bữa tiệc tiệc cưới đón nàng dâu mới về trong hoàn cảnh ấy nặng đó năm 1945 khi mà xóm ta khối nhà còn chả có cám mà ăn đấy nồi cháo cám lại là món ăn không thể không có thứ hai là qua chi tiết nội trong cánh tính cách của nhân vật được bộc lộ là đầu tiên là bà cụ tử hiền là người mẹ đảm đang yêu thương con hết mực mặc dù đã già nhưng bà vẫn dậy sớm chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà hơn thế nữa khi đang đói đói đang rình rập bà vẫn cố gắng để có được bữa tiệc cưới giản gì cho con trai của mình thứ hai đến nhân vật chàng thì chàng cầm đôi đũa gợt, gợt một miếng bỏ vội vào miệng mặt hắn chung ngay lại miếng cám đắng chát vàng ngẹt bử trong vòng cổ cách ờ, ứng xử này vừa cho ta thấy chàng là người chồng có trách nhiệm vừa với nỗi hẹn cho không thể dành cho vợ vợ với người với người mà mình vừa cưới cưới với nụ cười cười của mình một bữa ăn đầy đủ đầy một tiệc cưới sang trọng vừa cho thấy chàng là người người con hết sức khéo léo trong cách cư xử với mẹ hiểu rõ được hoàn cảnh của gia đình mình thì đối với thị thì qua chi tiết này ta thể thấy khẳng định được sự Thay đổi về tính cách của vợ chàng hết sức ngạc nhiên, nhưng trước nồi cháo cảm nhân người con dâu mới vẫn điềm nhiên và và miệng vẻ để làm vui lòng người mẹ chồng. Điều đó cũng thấy người vợ chàng không còn nét đóng đánh như xưa nữa và cô đã chấp nhận hoàn cảnh cảnh để thưa sẵn sàng cùng gia đình vượt qua khó những hàng tháng gian khó này. Nồi cháo cảm là nồi cháo của tình thân, tình người, niềm tin và hy vọng thì chi tiết nội trao cảm vừa có giá trị hiện thực vừa sâu sắc vừa có giá trị nhân đạo chạm đến trái tim người đọc về giá trị hiện thực nội trao cảm tái hiện cuộc sống sống nghèo khổ chống quẫn đến cùng cực của nạn đói năm 1945 với khung cảnh xuất hiện lên những con người nghèo khổ đến tận cùng của xã hội tưởng rằng sẽ không còn một lối thoát cho tương lai nồi cháo cảm ấy sẽ đến bây giờ vẫn ám ảnh trong tâm trí người đọc nó có sức ám ảnh quá lớn hai là bên cạnh đó nồi cháo cảm còn mang đến giá trị nhân văn sâu sắc là là tấm lòng người mẹ nghèo thực sự đáng trân trọng dù đói khổ nhưng bà phụ tử luôn dành những lời yêu thương những ân cần sâu sắc nhất đối với con ngoài giá trị nội dung chi tiết nội giao cảm còn mang đến giá trị nghệ thuật bởi đây là chính là chi tiết nghệ thuật từ từ bản thân của mình hình ảnh đó mà đã mang đến giá trị trong hình khiến cho cả câu chuyện ngắn trở nên tươi đẹp đẽ và ấm áp hơn trong cảnh đối nghèo chết cho cái là khi mà ta gấp lại gấp gấp lại chính sách thì những hình ảnh về nồi cháo cám của Nguyên Lân luôn quấn quanh trong tâm trí của người đọc đọc nó thực sự ám ảnh thực sự có sức lay động ghê gớm nạn đó năm 1945 và những con người thời kỳ đó bằng tình yêu thương và lòng nhân hậu có thể vượt qua tất cả khó, khó khăn bài học về luật trao cám mà đầu tiên là để lương thực giúp chúng ta có thể sống vậy lãng phí lương thực hẳn là sự lãng phí ngông cuồng nhất trong cái bát nấu cám này thì mặc dù khó ăn thì tiền mặc dù bỏ vào mồm thì đắng chát chát khó nuốt nhưng nhưng nó đại thấm đẫm tình người người và thứ hai là nó sẽ giúp cho chúng ta no bụng và không bị chết đói trong đói năm 1945 thứ hai á, là chấp nhận chính chính là chính là chìa khóa của hạnh phúc là thì đã chấp nhận cuộc sống này này này mặc dù đã không như mong đợi nhưng đã, thì đã chấp nhận và và thì có một cuộc sống sống hạnh phúc bên người người mà mà sẵn sàng cưu mang mình lúc khi đói khổ thứ ba là nếu không có niềm tin thì sẽ không bao giờ mà là mãi mãi và nếu không có lòng chân thành thì mọi thứ cũng bằng không khuyết danh đây là không nói nổi tiếng của khuyết danh và mình thấy rất đúng cái trường hợp này là là thì đã có một niềm tin mãnh liệt vào chàng chàng và chàng và khi mà về và ra mắt mắt con dâu dâu ba cụ tứ đã chuẩn bị cho thị một bát một bát, bát cháo cảm cảm tuy không ai nút nổi nhưng đã khiến người đọc chạnh lòng cảm động trước tấm lòng hy sinh cao thượng của người mẹ và video của mình đã đến đây đã kết thúc rồi và mình xin cảm ơn lớp văn thầy Linh Khê đã hợp tác với kênh Trường Xuân Thử để làm ra video này. Đã, tuy mình đã thay đổi một số thứ để phù hợp với kênh của mình. Mình cảm ơn các bạn đã xem video. Xin, xin chào và hẹn gặp lại các bạn video sau nha.